Sau khi mình làm về G-Head, rất là nhiều bạn yêu cầu. Một là ngày 18, hai là Nupo. Ốc đã làm ngày 17 rồi, thì chúng ta sẽ tiếp tục làm luôn ngày 18 cho đẹp mọi người nha. Ngoài cái tên là ngày 18, nó còn một cái tên khác đó là Wandering Dome, được nhắc đến cùng lúc với Behemoth và The Overlooker, thuộc vào nhóm những kẻ khổng lồ có sức mạnh khủng khiếp phá hủy gần như là mọi thứ. Nhóm này thường gây ám ảnh lên những người bị mắc bệnh Megalophobia. Căn bệnh này làm người ta sợ những thứ khổng lồ. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của ốc ngố. Ngày 18 là một sinh vật thường xuất hiện ở nơi thị vực lớn như là biển và đại dương, ao hồ rất lớn. Dành cho những bạn chưa biết thủy vực là gì, thủy vực là một vùng nước nếu các bạn nào học về thủy sản thì sẽ hiểu thủy vật chi tiết hơn. Ngày 18 là một sinh vật đã từng bị chỉnh sửa số liệu rất nhiều, dẫn đến sai số về chiều cao và chiều dài của nó. Số liệu cũ là cao 40 cho đến 90 m và dài là 43 đến 93 m. Nhưng số liệu chính xác của ngày 18 đó là dài 2 cây số và cao là 3,16 cây số. Có một sự khổng lồ không hề nhỏ ở đây. Ngày 18 có kết cấu thân trên như là một bộ xương của một con bò khổng lồ. Phần cơ thể này được bao phủ bởi một lớp da rất mỏng. Điều này làm chúng ta có thể thấy toàn bộ xương khớp ở bên trong cơ thể ngày 18. Phần xương chậu với phần cột sống của ngày 18 phát triển vượt trội. Nó đâm ra khỏi lớp da của ngày 18. Chúng ta nhìn từ rất xa vẫn có thể thấy những cái vùng xương đó lòi lõm chởm ra ngoài. Nhiều thông tin ghi nhận là ngày 18 có phần cổ và phần đầu mà cái điều đáng ngờ hơn á, chúng ta không thể phân biệt đâu là cái đầu và đâu là cái sừng đâu. Lý do khiến chúng ta không phân biệt được phần đầu của nó là vì nó được bao phủ bởi những cái lớp màu đen huyền bí nên không thể nhìn xuyên qua những cái lớp che phủ này. Theo giả thuyết đầu tiên, mọi người sẽ thấy cái phần rất là dài và nối với một cái cục tròn, đó chính là cái cổ và cái đầu của nó. Cái phần đầu thì nó tròn tròn khá là giống với cái đầu người và nói tiếp giữa cổ và thân có hai cái cục u ra rất là kỳ lạ người ta cho đó là sừng hoặc là miệng của nó giả thuyết tiếp theo về phần đầu của ngày 18 đó chính là kết cấu của nó như là một con bọ hung cái phần dài và tròn với hai cục u ra đó chính là sừng của nó phần đầu và phần miệng sẽ nằm chính giữa các bộ phận sừng này các bạn theo giả thuyết nào thì để lại cho mình cho mình biết Kết cấu phần chân của ngày 18 cũng là một kết cấu xương rất là đặc biệt. Đối với người hay động vật thường sẽ chỉ có hai khớp thôi. Ngày 18 ở hai phần chân trước của nó có tích tặng ba khớp. Khớp cuối cùng là như một món vũ khí có móng và chia ra hai nhánh ở bàn chân. Còn phần chân sau thì cũng khá là bình thường nhưng hơi to hơn một chút. Với bốn cái chân đặc biệt này thì nó có thể chịu sức nặng lên đến 1 triệu 321 1.719 tấn và hơn thế nữa và đó cũng là trọng lượng của ngày 18. Cặp chân dài thước tha này cũng giúp nó vượt biển, leo núi, lội sông để qua những cái vùng đất mới. Các đối tượng mà ngày 18 nhắm tới là những kẻ gây tội lỗi. Còn gọi cách khác, ốc thường nói á, những kẻ không xứng đáng để sống. So với ngày 17 thì ngày 18 không có những cái xúc tua để bắt và kéo mục tiêu của nó lên mà nó sử dụng cái phần chân trước có ba khớp chân của nó để phá hủy và bắt mục tiêu tí hon. Mức độ nguy hiểm và phá hủy của ngày 18 được đánh giá trên wiki là 4.6 trên 10. Dựa vào đó, mọi người có thể thấy ngày 18 không quá mức nguy hiểm so với những kẻ khổng lồ khác. Dành cho những bạn vừa mới xem thể loại này, đây là một dạng khám phá nhân vật chứ không phải là video mang tính chất kinh dị và vũ trụ sinh vật này là một vũ trụ khác, không phải trái đất của chúng ta. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem. Nhớ để lại một like, một subscribe cho kênh. Và mình sẽ cố gắng ra video trong thời gian ngắn nhất. Các bạn nào á muốn xem mình chơi game giải trí hay là cái gì đó, mọi người có thể qua kênh Ốc Wani và vô những cái fanpage của mình. Mình có hai fanpage đó là Ốc Wani và gia đình Ốc Ngố và một cái group kính đó là Ốc Ngố mình luôn luôn để link ở phần comment mình có ghim lại đó và thôi các bạn nhớ ủng hộ mình để mình lên được 50k sub trong thời gian sắp tới nha tạm biệt mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ